đấy tổng thể con máy sẽ có hai màu xanh như thế này một màu xanh rất là bắt mắt đấy toàn bộ động cơ sẽ gói gọn ở trong lòng máy luôn rất là gọn gàng đấy, chắc chắn để bảo đảm độ bền động cơ các thứ đấy, sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào sản phẩm này thì ở ngay trước máy sẽ có một uh, nắp chắn như này ở trong đấy là bùng dao đấy tôi lát tôi sẽ mở ra các bạn xem đây là đầu vào của nó miệng vào nó là tầm uh, 20 phân đấy mình vào nó thì một cây chuối cây chuối ờ, trung bình chúng ta tầm khoảng độ 18 20 phân sẽ bỏ vừa trong này ra cỏ thì nó đút thoải mái hơn rộng rãi hơn đấy thì ờ, ở sau máy sẽ có hai tay đòn như này đấy để chúng ta dễ di chuyển chúng ta muốn di chuyển đến đâu thì cần ờ, kéo ra và nhấc lên để nó đi ở trước sẽ có thiết kế là hai bánh cao su lớn như này đấy để chúng ta dễ dàng di chuyển hơn khung máy sẽ được làm bằng V3 thép V3 khung máy 4 chân đấy rằng vào nhau bằng các thanh thép ở dưới này và trên không có đấy, làm thành hình hộp ở dưới phần đây thì có chân để bắt ờ, động cơ này đấy. chân à, chân dòng máy này thì có hai loại motor sẽ ở giữa và động cơ sẽ là lệch một bên này đấy để nó phù hợp với cái chân của động cơ và motor của mình máy sẽ chuyển động bằng ờ, dây cu loa đấy nó buli này dây cu loa dây cu loa đây là bản A động cơ sẽ bản A còn ờ, motor sẽ là bản B đấy động cơ trong máy này đang ờ, lắp đây là động cơ gạch 200 6,5 HP 6,5 ngựa đấy. đây là phần uh, buli bánh đa của máy này đấy, sẽ được bọc ở trong cái uh, hộp như này đấy rất là chắc chắn và đảm bảo an toàn trong quá trình chúng ta sử dụng đấy máy sẽ chuyển động qua trục ở hai đầu sẽ có hai vùng bi lớn như này luôn Đấy, đây P205 Đấy, để đảm bảo máy sẽ ổn định êm thì tất nhiên cái động cơ nó sẽ độ rung nhất định thì những cái dòng máy này nó được hàn vào sử dụng những vòng bi lớn để chúng ta đảm bảo độ ổn định của máy đây còn Honda động cơ GX200 đây là chỗ để chúng ta đổ nhớt vào này nhớt thì chúng ta cần để đứng máy như thế này và đổ ngang miệng này thôi đấy rất là ít nó tầm khoảng độ 0,2 0,3 lít thôi nhìn trong máy này chúng tôi khi chúng tôi gửi đi các bạn thì à, những máy này là đều là máy mới mới mới trăm phần trăm luôn chưa dầu chưa nhớt gì hết đấy và đến nơi các bạn nhận hàng kiểm tra đúng hàng như thế này đúng hàng như trên video máy mới hoàn toàn đấy và trong cái chúng ta bắt đầu sử dụng thì đổ nhớt vào và đổ xăng vào trên này đấy đổ xăng trên này thì nó sẽ chúng ta giật máy lên hoạt động thôi đấy máy rất là mới luôn và xong nó lọc xăng lọc rác các thứ này đấy máy sử, sử dụng động cơ ờ, khởi động bằng ờ, giật nổ nhá đây sẽ có ờ, tay giật ở ngay phía đây này đấy giật ở đây chạy luôn đấy hút giật đây dây khai xong có hai màu tổng thể màu đỏ màu trắng như này rất là đẹp đấy. thì ờ, đây tôi sau đây sẽ đi vào chi tiết ở trong lồng máy các bạn xem nhé đây, đây lồng dao của nó sẽ có một quả đai như này rất là chắc chắn luôn đấy đấy ở trong đây là phần trong của máy này phần lưỡi dao ở ngay đây là miệng da của nó da nó sẽ bắn ra ngoài bắn trực tiếp ra một bên Đấy, để chúng ta một là hứng xô hứng chậu hay hứng bì hoặc là có thể là bán trực tiếp vào chuồng trại cho trâu bò ăn luôn Đấy, trâu bò dê Đấy. thì uh, máy lưỡi dao nó sẽ cấu tạo là một dao hai lưỡi đối xứng nhau như thế này Đấy, nhìn lưỡi dao rất sắc bén nhíp ô tô này Đấy, rất là sắc bén ở ngay ở sau à, thân dao sẽ có một à, tên đòn như này thanh đỡ như này Đấy, để làm cái dao thêm cứng cáp hơn và đảm bảo trong quá trình ta bằm những nguyên liệu như chuối cỏ các thứ đấy sẽ chắc chắn lưỡi dao hơn và sau sẽ có một thanh gạt như này hai bên cho hai cái đấy thanh gạt này chức năng nó là khi nó bằm nó quay theo cái chiều này và nó bằm cái chuối cái cỏ của mình ấy thì nó sẽ gạt trực tiếp ra ngoài luôn đấy gạt theo cái vòng cua như này đấy, các bạn nhìn xa thấy có cái vòng tròn này thì nó sẽ đi theo vòng cua như này luôn từ trái qua phải đấy nó gạt nguyên liệu ra ngoài máy các bạn như thế này độ dày của thép nhá đấy, rất là dày dặn luôn đấy, đảm bảo chúng ta trong quá trình sử dụng nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cao và tránh những trường hợp dỉ xét ví dụ như chúng ta bằng những nguyên liệu à, nguyên liệu như chuối cỏ các thứ nó có mét thì à, chúng ta nếu sử dụng à, liên tục thì nó sẽ uh, không sao còn trường hợp mà chúng ta dùng lâu lâu mới dùng một lần ấy, thì chúng ta sau sử dụng sẽ rửa sạch qua và bôi dầu mỡ vào con dao này để tiếp tục như là sau chúng ta sử dụng thì à, máy nó sẽ tránh những cái trường hợp reset hơn đấy máy thì à, động cơ nó tách biệt ở bên kia ở, phần à, bên này nên chúng ta trong quá trình sử dụng thì cần dội nước trực tiếp vào đây luôn rửa luôn đấy và lưu ý là chúng ta dội nước vào thì nhớ là bôi dầu mỡ vào đấy thì cái quá cái công việc sử dụng cũng như là bảo trì cũng nó rất đơn giản thôi đấy khi sử dụng thì chúng ta cần đóng nắp này lại khóa đai lại đấy thế là khởi động động cơ lên hoặc là cắm motor vào và tiếp tục sử dụng đấy, đấy nguyên liệu ra sau khi băm xong nó ra đường hướng này luôn đấy máy rất là tiện lợi nhỏ gọn chắc chắn bên này động cơ sẽ có một cái khóa như này on off đấy khi chúng ta sử dụng thì bật on lên và giật máy còn khi chúng ta không sử dụng thì off tắt đấy nguyên lý rất là đơn giản dễ sử dụng Đấy, bên này ờ, trong động cơ này sẽ có tay ga này Đấy, ga này Đấy, gió ở dưới này Đấy thì ờ, gió ở dưới này bà con có nhu cầu muốn mua máy băm cỏ băm chuối thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ Điển na xóm Bảo xã Tiệp trên Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo để tiếp uh, chúng tôi sau này sẽ có những cái sản phẩm mới như là máy thái chuối máy ép cá, máy băm cỏ băm rơm băm nghìn đa năng Đấy thì vui lòng uh, liên hệ với điện máy linh chúng tôi để được phục vụ với những ờ, chương trình ưu đái cảm ơn các bạn